rất là hay chơi vợ mập luôn chú chơi vợ mập dạ con mới sinh mới có 4 tháng à mà lúc con ờ, có bầu là con lên tận 25 kg rồi bây giờ con còn có 55 kg là con giảm được 20 kg rồi nhưng mà chỉ có 4 tháng rồi mà ảnh suốt ngày ảnh cho con mập trời ơi 4 tháng bây giờ con đi. muốn vợ con ốm nhiêu ký nữa đâu tại vì tại con con chia sẻ thiệt luôn với cô chú á là con sau khi đẻ xong như kiểu thấy tính lửa nết vậy nhà như có hai người con trai luôn thì Sao vậy? dạ thì à, đồ của con là vợ con lấy mặt luôn và trong cái lúc mà mỗi lần đem đi giặt đồ á là con phơi đồ không bao giờ thấy được đồ vợ con ủa sao tự nhiên có mình một một ngày mình mặc có một bộ mà sao nó ra thành hai ba bộ luôn thì là lấy đồ con mộng luôn nhiều khi bạn bè con qua chơi mở cửa ra một cái xong rồi bà này bà cột tóc đằng sau cột tóc nó che cái tóc lại là tưởng con, tưởng con mà chào sư chào sư Rồi dạ, mời hai bạn giới thiệu về mình Dạ à, xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem chương trình Vợ chồng son à, Con tên là Phùng Thảo Nhi và 25 tuổi Thì công việc hiện tại của con ở nhà chăm bé Tại vì con mới sinh em bé được 4 tháng Wow mới có 4 à. tháng thôi dạ, hả con ba. Dạ. Mời bạn À, dạ, con chào à, cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận à, Con tên là Nguyễn Quốc Sơn, năm nay con 25 tuổi Và công việc của con là kinh doanh tự do Bây giờ kể cho chú biết cơ, cơ duyên, nào các con ừ. gặp nhau thật ra là cái cơ duyên mà hai đứa con gặp nhau á thì cũng nhờ một người bạn like hình của vợ con ở trên facebook ừ. và con lướt new feed và con thấy được hình của vợ con ừ. ừ. thì bắt đầu là con mới uh, thấy bảo là ủa sao học chung với trường của mình mà mình không biết cô này xong rồi bắt đầu con mới tìm hiểu năm đó là tụi con học lớp mấy dạ, dạ tụi con học lớp 12 nhưng mà là con có vào con kết bạn với cô này không và có trao có thường xuyên nhắn tin cho nhi không dạ thì à, lúc ban đầu là con à, không có kết bạn liền mà con vào con bảo like bảo tim trước lúc đó là à, gần thi 12 nên ảnh có nhắn tin cho con là à, về cái vấn đề mà thi cử rồi sau đó hai đứa nói chuyện dần mới rủ con đi chơi là đi đâu đi ăn bò bía hay uống nước mía hay là uống trà sữa à, con không biết làm sao chứ cái ngày mà đầu tiên của hai đứa con đi chơi nó xàm lắm ừ, nó xàm, nó xàm. Nó xàm. nhưng mà lúc đó là vẫn vẫn còn đang 12 đúng không vâng dạ, lúc đó vẫn đang còn 12 đợt đó là mẹ con đang kinh doanh bán đồ mà bên lĩnh vực xây dựng á đợt đó là mẹ con bắt con phụ lúc nào xong rồi bắt đầu là mới muốn đi làm gì làm làm mấy tới mấy giờ dạ làm tới lúc đó là hẹn 7 giờ thì bắt đầu là chạy xuống với nhà bạn gái là nữa. trễ rồi. là trễ ờ. là trễ mất gần 2 tiếng trời ờ. Dạ, gần hai lần đầu tiên đó hả vâng lần đầu tiên xong rồi bà này bà mới kêu là ủa sao tự nhiên cái ngày đầu tiên cho tôi chờ 2 tiếng bà đi bà lết bộ từ nhà bà cho tới ngoài đường chính luôn mỗi lúc mà con đi xuống gần tới nơi á là còn là con đón bãi giữa đường luôn á <laughs> có nghĩa là cố tình lết phải không con <laughs> đúng đi không? không mình chờ dạ. hai tiếng thì mình phải lết cho ông dạ. chờ lại lần đầu tiên á mà hẹn mà cho trễ dạ, okay. cái con thấy sao dạ là thấy anh này không được anh này không được rồi thấy thua rồi phải dạ, đúng rồi ờ. nhưng mà sao tại sao con lại phải cố ra gặp ảnh cho bằng được đúng ra là thôi trễ quá rồi đi về đi khỏi gặp dạ không thì con cũng cho ảnh chờ lại con có hẹn bạn con nữa xong rồi tới đó thì ờ, ảnh uh, thấy bạn của con đông quá nên ảnh uh, kêu con là lại chơi với bạn đi ảnh ngồi chờ được xong rồi ngồi chơi tầm hai ba tiếng gì đó xong rồi ảnh đưa con về nói chung là một cái cuộc hẹn mà chất quất á dạ đúng rồi xí, dạ. thiệt luôn á phải về sau đây lúc mà hai vợ chồng quen nhau hơn một năm á bắt đầu vợ con mới thú nhận là lúc ban đầu á là cũng chỉ là vợ con quen con cũng chỉ là định chơi qua đường thôi quá xong rồi con cũng kêu thì đợt đó anh cũng kiểu dạng cũng chơi qua đường với em thôi mà nhưng mà ai ngờ đâu dính tới vợ hai đứa đều có một, một cái gọi là một cái ủ mưu là hái qua bẻ nhụy nhau thôi chúng nó chị ơi chúng ừ. nó nhỏ mà sao chúng nó dễ đó. sợ quá luôn à nhưng cuối cùng <laughs> cũng đó đi qua đường mình xong. tính đâu có bằng trời <laughs> tính sau cái lần mà trất quốc đó đó thì cái lần thứ nhì á có suôn sẻ hơn, hay là đi chơi có suôn sẻ hay là nó còn xàm hơn nữa cái cuộc thứ hai thì bắt đầu là kiểu rút kinh nghiệm hả cô thì lúc đó mình sẽ hẹn dư thời gian hơn cái ngày hôm đó là cái ngày mà mình cảm giác như là con cảm giác như là mình đã tìm được cái người mà mình thực sự là muốn đi lâu dài rồi tại vì mới cô... có lần thứ hai thôi mà con đã dạ. cảm giác vậy rồi luôn dạ. cái lần thứ hai đó thì con là, có cảm nhận ừ, gì đặc biệt ở người này không dạ giống như anh này không cảm tình với anh này Dạ tại vì con thấy anh cũng dễ thương Vậy thì lần thứ bao nhiêu thì tụi con chính thức là yêu nhau Không còn cái kiểu mà ở ờ, chơi qua đường nữa mà Nghĩ trong đầu là sẽ đến với nhau một cách nghiêm túc Sau khi cuộc đi chơi nó về á à, Con mới hỏi lơi lơi là ví dụ như bây giờ á Mà anh thích em quá thì em có đồng ý làm người yêu anh không? Con nhận lại là cái câu trả lời của cô ấy như thế nào? Dạ thì à, vợ con đòi suy nghĩ một đêm qua ngày hôm sau bắt đầu qua ngày hôm sau là tới cái cái cái giờ hẹn á, là con dí rồi sao giờ chuẩn bị tới giờ hẹn rồi sao không trả lời đi mà hồi hộp đó hồi hộp ngồi ở nhà lúc đó đang nằm trong phòng con rất là hồi hộp xong cái lúc mà bà đồng ý một cái á kiểu dạng như tim đập thình thình thình thình thịt ngồi lưng lưng lưng lưng trong người á ba gì đâu bà. sau đó là chạy qua nhà liền không dạ không mất tầm cỡ 3 ngày sau con mới dám gặp mặt vậy đó hả dạ bị ngại Ủa, cô cô cô đã có có kinh nghiệm yêu mấy năm mà mà sao tới cái cái cái ca này sao con nhét quá vậy dạ tại vì <laughs> thật ra là những cái ờ, ca trước là toàn bộ là cua con không à cua con không à còn ca của vợ con là lần đầu tiên con cua đó mà yêu thiệt đúng không dạ, yêu, yêu mà đó bằng cả chân tình đó đúng không ta dạ. bao lâu thì tụi con cưới dạ tụi con mới cưới cách đây 2 năm à. Dạ, là 2019 là 4 năm sau khi quen vậy là 4 năm là cũng dài đó chứ đâu có ngắn nhưng đâu. mà vẫn là sớm cưới ừ. sớm quá cái lý do mà mà tại sao mà tụi con cưới sớm như vậy dạ lý do là tại vì mẹ con ờ, đi ờ, nước ngoài định cư à, đến năm ờ, con mà 18 tuổi á, anh con là 22 tuổi thì lúc đó là mẹ con mới quyết định đi thêm một bước nữa sau uh, gần chục năm ở như vậy để nuôi tụi con anh con với là con biết mẹ con đi thêm bước nữa thì hai anh em rất là vui tại vì trong tâm trong tâm trí của hai anh em á, là cũng suy nghĩ á, là để cho mẹ tìm được một cái phương trời hạnh phúc mới và để cho mẹ có thể là bù đắp được có những cái khoảng trống mà sau khi mười mấy năm mà mẹ đã không đúng có được hạnh phúc đó đúng rồi mẹ hy sinh đó dạ đúng mẹ rồi. hy sinh thì lúc đó là nói chung là mẹ con có tính là kiểu dạng như là trước khi mẹ đi á mẹ hay lo chu toàn hết mọi việc và cũng anh con thì cũng cưới rồi có duyên của mình con giờ chưa cưới thì nếu mà mẹ con đi á cũng phải là bốn năm năm sau mẹ con mới có được thẻ xanh để mẹ con về ừ. thì lúc đó mà mới báo hai đứa là cưới Ừ. à dạ ba mấy đứa là cưới đi là bây giờ mẹ vẫn đang cưới. ở bên ờ, mẹ dạ đúng rồi hiện tại mẹ đang ở bên mỹ là coi như bây giờ hai đứa rất là ổn cuộc sống đúng không ờ, mẹ không cần phải ờ, chu cấp cái gì đúng không dạ. dạ đúng rồi mà nhiều khi con còn kêu mẹ thôi lâu lâu mẹ cứ, cứ gửi tiền về cho cháu thôi tao gửi tao cho cháu tao tao đâu có cho tụi mày đâu ừ. thì toàn toàn bộ số tiền mà mẹ con cho là con nhét vào ông heo riêng của bé cà chua hết hay quá rồi bây giờ đến với cái phần à, rất là cái phần quan trọng. mà nó vui nhất ở trong chương trình Mấy luôn cái phần quá thôi bây giờ nhường cho bạn nhi nói trước Nhi đi dạ. nãy giờ bạn nhi im quá bây giờ anh ấy có tật xấu gì không con nè? đừng có nói với cô là con quên hết tật xấu của chồng sau khi sanh nha <laughs> ừ. à, tật xấu của chồng con thì ờ, có rất là nhiều nhưng mà con chỉ kể <laughs> vài ba tật xấu thôi xấu nhất dạ, á xấu nhất đối với con là uh, bản tính con là rất là sợ ở nhà một mình nên à, cái công việc của ảnh thì chủ yếu là ở nhà thôi nên con yêu cầu là từ sáng tới chiều muốn đi đâu thì đi nhưng mà tối đến là phải ở nhà với con nhưng mà ảnh rất là hay đi visa vào buổi tối hơn cô ủa con ơi con sợ buổi tối là con sợ ai <laughs> dạ con sợ ma con sợ ma sợ ma dạ con ủa, trời ơi con nít mà rồi rồi rồi sơn có sợ ma không dạ thì ngày trước con cũng sợ lắm nhưng mà về sau vợ con dành hết phần sợ của con luôn rồi <laughs> là giờ không hết sợ nhưng mà ảnh vẫn đi dạ vừa mới đi thôi con nghe tiếng kéo cửa xong là con chạy ra lúc đó là ảnh xuống thang máy rồi con chạy ra ngoài cửa con đứng đó con khóc là vừa mới bước xuống được cái cái bãi xe em thôi là nghe bà gọi điện bà khóc cái xong con hết dám đi nữa luôn là con đi lên lại đi lên lại thấy bà đứng ngay trước cửa phòng vậy bà đang trước bà mở banh cửa luôn mà con không không con tại vì ngày trước vợ con không có bị cái tính sợ không kiểu dạng đâu vậy đâu nha như cái tính cái tính này là mới hình thành gần đây thôi gần đây là lúc nào sau khi dạ, sanh sau khi sanh nó bị thay tính đổi nết đúng rồi đúng rồi đúng rồi chắc dạ. chắn nhưng mà bây giờ thì ảnh còn đi ban đêm nữa không dạ ừ, kể từ cái lần con khóc á là ảnh không đi nữa ờ, giờ là cũng muốn đi đâu phải đi buổi chiều ờ vậy là hay rồi ừ. Rồi. Ờ, rồi còn như vậy nữa. cũng được rồi tới ừ. gì nữa nè ừ ảnh rất là hay càm ràm con thì bình thường con giống như là uh, uống ly nước xong rồi để quên qua chẹp đi thì ảnh có thể nói một lần thôi là con ok con sẽ đi chẹp và lần sau con nhớ nhưng mà ảnh cứ càm ràm càm ràm ảnh cứ nói một cái chủ đề đó ảnh nói hoài con tới khi nào con bực lên á xong rồi hai đứa cãi lộn với nhau vì cái chuyện đó thôi cái tính của con nó tỉ mỉ cho nên là con cái gì làm thì mình dẹp gọn lại mọi thứ thì à, nó sẽ tạo được một cái căn nhà lúc nào nó cũng ngăn nắp á ừ. À, còn cái tật gì nữa không nào rất là hay chê vợ mập luôn con chú chê vợ mập dạ con mới sinh mới có 4 tháng à mà lúc con à, có bầu là con lên tận 25 kg rồi bây giờ con còn có 55 kg là con giảm được 20 kg rồi nhưng mà chỉ có 4 tháng rồi mà ảnh suốt ngày ảnh chê con mập Trời ơi, 4 tháng Bây giờ con đi. muốn vợ con ốm nhiêu ký nữa Đâu, tại vì con, tại con, con con chia sẻ thiệt luôn với cô chú á Là con sau khi đẻ xong như kiểu thấy tính đổi nết vậy Nhà như có hai người con trai luôn thì, Sao vậy? Dạ, thì à, đồ của con là vợ con lấy mặt luôn Và trong cái lúc mà mỗi lần đem đi giặt đồ á Là con phơi đồ, không bao giờ thấy được đồ vợ con Ủa sao tự nhiên có mình một một ngày mình mặc có một bộ Mà sao nó ra thành hai ba bộ luôn <laughs> thì là lấy đồ con mộng luôn nhiều khi bạn bè con qua chơi mở cửa ra ăn cái xong rồi bà này bà cột tóc đằng sau cột tóc nó che cái tóc lại tưởng là con à? tưởng con mà <laughs> chào sơn chào sơn chứ lúc đó là vợ con luộm thuộm từ nhà đến ra ngoài đường luôn cho nên là con mới nhiều khi mặc áo con đi ra ngoài đường luôn là mặc bộ đồ đi ra đi đi mua đồ này nọ dạ đúng rồi mặc đồ quần áo bận luôn quần áo đó luôn cho nên là con đi ra ngoài con con con con cơ bản trời tự nhiên cái vợ đi bận đồ của của anh đi ra ngoài đường là làm sao tại sao ở nhà em muốn làm gì cũng được nhưng mà đi ra ngoài ít nhất thì mình cũng dạng lỡ may mình gặp người quen thì sao nó cũng kỳ thì lại coi bảo là ờ, anh ở ờ, nhà, anh không có chăm sóc em rồi nọ để em tàn tạ sau khi sinh thì con là muốn vợ con lúc nào cũng kiểu dạng như là không cần nhất thiết là phải trong mắt con hay như thế nào đó muốn làm gì cũng được nhưng mà đi ra ngoài có những cái mối quan hệ mà mình nhất thiết là mình phải nhìn chỉnh chu phải chỉnh ừ. chu dạ, phải đúng đẹp rồi. đúng không tại vì mình có sắc mà tại sao mình không biết tôn cái sắc của mình lên đó là những cái điều mà mong muốn của hầu hết những ông chồng á ừ. thực sự có nhiều người không có nói ra nhưng mà hầu hết tất cả ông chồng đều mong muốn vợ ừ. mình đẹp bây giờ tới phần con đó vợ con có những cái tật xấu nào đó đó là một tật rồi đó ừ. rồi cái gì nữa dạ hay quên hay, hay quên phải chấp nhận thôi năm nữa dạ không trước khi khi đẻ luôn mà vợ con đã quên rồi có nghĩa là đến nội mà cái tính mà hầu đậu thực sự luôn quên trước và sau sinh đúng rồi quên Hả? có nghĩa là quên trước cả sau sinh có nghĩa là sau khi sinh rồi thì mới quên nặng hơn nhưng mà trước khi sinh là cũng, cũng có quên rồi có lần mà vợ con đi đi làm á bà chạy xe làm sao cái bà chạy đi đến giữa đường rồi bắt đầu là bà mới nhớ là bà quên cái giỏ đồ mà để đi làm ở nhà xong bắt đầu bà mới gọi điện cho con kêu anh ơi anh để giúp em chạy đưa em đưa cái giỏ đồ lên chỗ làm cho em được hay không thì lúc đó là công việc của con cũng cũng cũng nhiều nhưng mà thôi cũng bực bực thiệt á tại vì cái tính kiểu dạng quên nó ngay cả việc vấn đề mà đồ đi làm của mình mà còn quên nữa xong rồi thì quên tới vấn đề là điện thoại nè rồi quên tiền nè à, được quên nói chung là mọi thứ trên đời cái lúc đó là xung quanh bà là bà có thể quên luôn nhiều khi quên cả con quên cả con ừ. <laughs> con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất không thì thực ra thì con nói những tật xấu của vợ con như vậy thôi nhưng mà vợ con như vậy tại vì nếu mà như vậy thì mình mới còn lại được những cái thăng trầm ừ. trong cuộc sống thì con muốn vợ con vẫn như vậy không thay đổi gì hết không thay đổi gì hết vợ con thì sao con mong muốn chồng mình thay đổi điều gì dạ thì thông qua chương trình con muốn chồng con thay đổi đó là dành thời gian cho con gái của con nhiều hơn là tại vì ảnh ảnh làm từ sáng tới chiều của con nhưng mà ảnh làm ở nhà thì ảnh ra ngoài trước hoặc là vô phòng làm việc ổng làm thôi còn tối thì à, ảnh cũng nhiều khi có bạn ngoài nhà thì ảnh cũng ra trước phòng khách ảnh chơi với bạn tới khuya thì con gái của con nó ngủ rồi nên nhiều khi hai ba con không có tương tác với nhau nhiều với lại con bé nó rất là mến ba của nó luôn tại vì mỗi lần mà ảnh mở cửa vô thôi là nhìn nó thôi là nó cười nhiều khi mà hai ba con nằm cái xong ảnh xem phim hay là xem điện thoại cái nó nhìn lên ba nó nó cười nó tự cười luôn cô nên dạ con rất là muốn chồng con dành nhiều thời gian cho con con con cô thì cô nghĩ về nè thực ra con yên tâm là con gái á, đến lúc mà bắt đầu nó bập bà bập bẹ dạ là lúc đó chồng con sẽ con không cần ước luôn á là sẽ rất là mê tại vì đàn ông trai thứ nhất là cái công việc của chồng con có thể bây giờ còn nhiều quá mà em bé thì nó đang giờ trong trạng thái thụ động mà nó có 4 tháng thôi nó chưa có chủ động được những cái điều mà nó mong muốn con hiểu không thì thành ra là chắc là chồng con có cái suy nghĩ là thôi vậy tranh thủ thời gian từ ở đây được thời gian lúc nào làm việc lúc đó để mà kiếm tiền lo cho hai mẹ con dạ. đúng không nhưng mà đến lúc mà bắt đầu nó bập bẹ nó biết nói nó chập chà chập chững nó đi rồi lúc đó con chịu không nổi nó dạ, lúc đó thì chỉ có ôm con à. là chỉ có quấn quýt thôi con yên tâm điều đó đi đó dạ. rồi xin cảm ơn hai con đã đến với trình và hồng son dạ yeah. dạ, dạ. rồi dạ hy vọng là hai con sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này dạ, dạ. dạ. dạ.